thị trường tuần từ ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Như quý biết thì tuần qua thị trường tài chính của chúng ta có rất nhiều xáo trộn và thị trường tài chính của chúng ta xuống giá rất mạnh vào cuối tuần. À, tâm điểm tuần qua thì à, chúng à, các tin tức trong tuần thì chúng ta biết là giải đều trong tuần nhưng mà không có tin nào mạnh. Tin quan trọng nhất chính là phát biểu của Chủ tịch Fed à, ngài Powell vào à, đêm ngày thứ năm và chính cái phát biểu của ngài Chủ tịch Fed À, về nền kinh tế cũng như về cái chính sách lãi suất tiền tệ tại ờ, cuộc họp của IMF tổ chức thì ờ, nó gây ra cái sự biến động rất là mạnh trên thị trường tài chính. Vậy ờ, tại ngày hôm đó thì ngài Powell có nói về điều gì? À, như chúng ta biết ạ, thì đầu tuần của chúng ta thì CPI Trung Quốc, à, GDP Trung Quốc thì tăng mạnh hơn dự kiến 4,8% so với 4,2%. À, thông tin CPI của châu Âu, à, của Canada cũng tăng khá là mạnh của Canada thì tháng vừa rồi tăng 1,4% của châu Âu cũng tăng rất là mạnh à, CPI của châu Âu là 7,4% à, tương đương với dự kiến 7,5 à, tâm điểm thì chính là phát biểu của Chủ tịch Fed hôm đó thì Chủ tịch Fed có đề cập đến việc là lạm phát và lạm phát hiện nay là cái việc kéo giá không chế giá là sẽ bằng mọi giá để kéo CPI xuống và ờ, chủ tịch uh, Fed có nói đến việc sẽ tăng cái lãi suất mạnh hơn và siết tín dụng mạnh hơn. Đấy, chính cái điều này nó gây ra cái sự biến động rất là mạnh trên thị trường tài chính. Tại thị trường tài chính của chúng ta hôm đó thì hai phiên ờ, cuối tuần cậu vàng có giảm nhẹ. Tuy nhiên, đặc biệt là với chứng khoán, dầu thì cũng giảm nhẹ. Chứng khoán thì giảm rất là mạnh, hai phiên rất là mạnh. Chúng ta nhìn chứng khoán Mỹ giảm rất mạnh hai phiên cuối tuần và đặc biệt là phiên cuối tuần à, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm à, trên 3% à, à, chỉ số Dow Jones này S&P 500 này Nasdaq này đều 3% hết đó nó cho thấy là cái uh, việc uh, thị trường đang lo ngại về việc là Fed sẽ tăng mạnh lãi suất thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ờ, dòng vốn vào thị trường và đặc biệt các tài sản rủi ro như chứng khoán này bất động sản này hoặc tiền điện tử này đó là về thông tin tuần qua. Tuần qua thì cậu vàng của chúng ta đã phá vỡ cái ờ, kênh giá đi lên rồi. Có lẽ là cậu vàng đã hoàn thành cái sóng B phục hồi và bây giờ cậu vàng sẽ bước vào sóng C à, điều chỉnh trước khi à, tăng mạnh vào quý 2. À, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin cơ bản tuần tới. Tuần trước thì chúng ta biết rồi, tâm điểm là phát biểu của Chủ tịch Fed và Chủ tịch Fed phát biểu thì có đề cập đến hai vấn đề. Thứ nhất là Fed sẽ tăng mạnh lãi suất và thứ hai là Fed sẽ sử dụng mọi công cụ để bình ổn giá cả, kéo lạm phát xuống. Cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Fed không hề nói gì đến cái thị trường tài chính và sẽ bình ổn thị trường tài chính các bạn nhé. Tuần tới, thông tin của chúng ta tuần tới thì uh, ngay ngày Chủ nhật thì tâm điểm của chúng ta sẽ là cuộc uh, bầu cử tổng thống của Pháp À, có lẽ sau cuộc bầu cử tổng thống này, nếu mà tổng thống Pháp Macron tiếp tục ờ, trúng cử thì ờ, EU sẽ đưa ra những cái tuyên bố mạnh hơn về việc là cấm vận đối với năng lượng của Nga. Đấy, thì có lẽ đầu tuần tới thị trường năng lượng có thể xáo trộn, EU có thể đưa ra những cái tuyên bố mạnh mẽ hơn. À, ngày thứ hai thì thị trường Úc và New Zealand nghỉ. À, Mỹ thì giao dịch bình thường nhưng mà không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba tuần tới à, Mỹ có thông tin về đơn đặt hàng hóa lâu bền nhưng mà cái thông tin này không ảnh hưởng quá mạnh đến thị trường thời điểm này ngày thứ tư thì Oscilla à, có thông tin CPI nó sẽ ảnh hưởng đến cái uh, cặp uh, các cặp tiền tệ gắn với đồng AU thôi Mỹ không có thông tin gì quá quan trọng doanh số nhà chờ bán có lẽ là ngày thứ năm thị trường ờ, tuần tới sẽ tập trung vào ngày thứ năm ngày thứ năm thì ờ, tâm điểm ở Mỹ sẽ là cái ờ, GDP quý 1 GDP sơ bộ à, dự kiến GDP sơ bộ của Mỹ quý 1 sẽ chỉ tăng trưởng 1% cá nhân tôi thì đánh giá là có lẽ nó sẽ tăng trưởng cao hơn cái mức dự kiến các chuyên gia à, nó sẽ đâu đó rơi khoảng 1,5 đến 2% bởi vì chúng ta biết là xuyên suốt các tháng đầu quý 1 thì tuy CPI tăng cao nhưng mà cái doanh số bán lẻ vẫn tăng khá là cao và cái ờ, đơn đặt hàng hóa ờ, các chỉ số kinh tế, các chỉ số ờ, giá sản xuất vẫn tăng trưởng tốt. Do vậy tôi không nghĩ là cái việc cái tăng trưởng của Mỹ sẽ bị kéo thấp như thế này. 1%, tôi nghĩ là nó sẽ rơi đâu đó tầm 1,5 đến 2%, tức tốt hơn dự kiến. Bởi vì với mức tăng trưởng như vậy thì nó cũng sẽ củng cố thêm cái việc thắt chặt tiền tệ của Fed mà không lo sợ kinh tế đi vào suy thoái. À, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì không không quan trọng lắm. Ngày thứ sáu thì tâm điểm cũng sẽ là PCE Index tức là chỉ số lạm phát à, của Fed. Nói chung là tuần tới cũng là một tuần thông tin kinh tế không quá mạnh à, thông tin nó chỉ vào hai ngày thứ năm và thứ sáu và tâm điểm thì nó sẽ là GDP quý 1 của Mỹ vào ngày thứ năm và chỉ số PCE Index của Fed. Bên cạnh đó có niềm tin tiêu dùng vào lúc 9 giờ tối. Đó, à, kỳ vọng lạm phát. Đó là những thông tin, nói chung là những thông tin này nó không quá mạnh. Nó sẽ không mạnh bằng thông tin tuần sau. Vì tuần sau sẽ là cuộc họp của Fed. Và cái uh, Ờ, cái cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp tỷ lệ thất nghiệp đó những cái thông tin nó gần như mạnh nhất thời điểm này CPI đó hiện tại đấy những cái thông tin mạnh nhất sau cuộc họp của Fed là thông tin CPI rồi đến thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp đấy là những thông tin ảnh hưởng mạnh nhất tuần tới thì nếu với những thông tin mà nó không quá mạnh như thế này thì có lẽ giá sẽ biến động theo kỹ thuật chúng ta chỉ lưu ý một chút ở trên thị trường ờ, năng lượng thôi tức là có thể có biến động mạnh nếu sau khi cuộc bầu cử phèo của của của Pháp bầu cử xong và nếu EU có áp đặt những lệnh trừng phạt mới lên ờ, ngành năng lượng của Nga. Còn chúng ta biết là cuộc chiến tập 2 của Nga và Ukraine tại vùng phía đông Donbass thì đang diễn ra rồi, ngày càng quyết liệt rồi. Và có lẽ trong những ngày tới, cuộc chiến nó sẽ tiếp tục tăng tốc leo thang. Đó là về mặt ờ, thông tin kinh tế. Về mặt kỹ thuật thì uh, tuần qua cậu vàng của chúng ta trái ngược với cái ờ, dự đoán của chúng ta là cậu vàng xuống vùng 40 cho chúng ta mua trước rồi lên 2000 thì cậu vàng lại tiến lên vùng 2000 trước rồi xuống lên vùng 40. Thực ra thì chúng ta khớp lệnh vùng 40 vẫn khớp rồi, sau đó giá có chạy lên đến 58. Nếu bạn nào mà chốt lời non thì chúng ta chốt rồi, còn nếu không thì nó mới chạy một nửa target chúng ta đã rời dừng lỗ về hòa vốn và sau đó giá quay xuống chúng ta bị cắt hòa vốn thôi nói chung là cũng không kiếm trác được gì trong tuần vừa qua từ cậu vàng tuy nhiên tuần vừa qua thì chúng ta giao dịch rất thành công ở các điều khác à, giá dầu Đấy, giá dầu cũng giao dịch rất thành công giá dầu uh, chúng ta bán 06 07 nó cũng rơi về 100 cho chúng ta chốt lời trước khi đóng cửa 101.5 đặc biệt là chứng khoán ba má chứng khoán của chúng ta chúng ta cũng giao dịch rất là thành công đúng không ạ chứng khoán Mỹ chúng ta có hai khu vực bán khu vực bán thứ nhất của chúng ta là 35 thì chúng ta bị dừng lỗ nhưng khu vực bán thứ hai vùng 353 ờ, 354 ờ, của chúng ta thì chốt là rất là hoành tráng thôi giá rơi hơn nghìn giá nghìn năm trăm giá thì đúng hơn Nasdaq chúng ta cũng rất là thành công khu vực bán của chúng ta này 142 đấy 14.200 giá chúng ta dừng lỗ 146 nhưng giá không lên nơi cao nhất 14250 thôi. Còn giá hiện nay xuống đến 133 rồi. À, gần 1000 giá. SP500 của chúng ta cũng thành công, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta bán ở 4450 60. Đấy. Sau đó thì giá có đi xuống và hiện nay thì cũng là 42.071 4.271 cũng là gần 200 giá Nói chung là thắng lợi lớn nhất của chúng ta tuần qua không phải nằm ở cậu vàng, nằm ở dầu và chứng khoán. <clears throat> Còn tuần tới thì như nào? Trước hết thì phải nói với nhau là chỉ số DI tuần qua có đi theo dự kiến của chúng ta nhưng nó không đi hoàn toàn theo dự kiến. Chúng ta dự kiến là nó lên đến vùng 101.2, sau đó quay về 99, nhưng thực ra nó quay về được đến 998, sau nó lại quay lên 101. Đây là lý do mà chiến lược giao dịch cậu vàng của chúng ta cũng không được thành công và cái ờ, các cặp tiền tệ của chúng ta cũng không được thành công lắm với chỉ số DXY hiện nay thì nó đang khá mạnh tuy nhiên về dài một chút thì DXY ở phía trên sẽ gặp một cái kháng cự khá là mạnh ở khu vực 102 102 102.3 do vậy cá nhân tôi đánh giá là DXY tuần tới có thể tăng tiếp đầu tuần đấy tiến lên vùng 102, 102.3 sau đó thì vẫn trùng xuống thôi. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là những cặp tiền tệ gắn với U có thể giảm vào đầu tuần hoặc giữa tuần nhưng sẽ tăng ngược trở lại cuối tuần. Do vậy là khi đi vào chi tiết từng cặp thì chúng ta sẽ biết xu hướng chung vẫn là canh điều chỉnh để mua trong xu chúng ta không canh bán. Bởi vì USD tuy nó đang tăng, nó đang lập đỉnh, tuy nhiên nó đang tiến đến cái vùng vùng đỉnh khả năng đảo chiều. Đấy, ít nhất là đảo chiều để tích lũy lại chứ nó sẽ không thể tăng thẳng một mạch được do vậy là nó có vượt 100 thì nó vẫn sẽ quay trở về vùng 9998 này tích lũy trước khi có thể lên được cao hơn tuần qua cũng có một điểm đáng chú ý là chỉ số bon của Mỹ cũng tăng khá là mạnh tuy nhiên ờ, với cái đóng cửa tuần hiện tại thì chúng ta có thể thấy gần như là chỉ số bon hiện nay đang ở cái trạng thái nó kiệt lực rồi đây chúng ta nhìn thấy nến tăng 3 tuần nay thì đã bắt đầu có dấu hiệu ngắn dần đó và gần như là trạng thái tuần qua tuy có tăng giá nhưng mà nó có cảm giác nó kiệt lực có lẽ cái chỉ số bond của Mỹ 10 năm này sẽ phải đá lên cao nhất 2.98 rồi có lẽ nó sẽ phải điều chỉnh về đâu đó quanh 2.5 tích lũy quanh đây trước khi có thể lên test vùng 3.25 thực ra nó tăng rất là mạnh tăng từ vùng 1.675 lên 2.98 à, 130 điểm 130 điểm phần trăm rồi 1,3 phần trăm rất là mạnh tăng gần gấp đôi đấy nên nó sẽ phải gặp điều chỉnh thôi đấy là việc rất bình thường khi chỉ số bon điều chỉnh thì khả năng là thị trường chứng khoán sẽ sẽ có một nhịp phục hồi kỹ thuật đấy do đó nhưng mà chúng ta nghĩ là chỉ số bon của chúng ta chỉ điều chỉnh để lấy đà tăng tiếp cũng như thị trường chứng khoán nếu bây giờ phục hồi kỹ thuật nhưng mà vẫn để lấy đà xuống tiếp do vậy xu hướng chung đối với thị trường chứng khoán chúng ta sẽ canh trên bán xuống còn đối với thị trường vàng à, thì sẽ gặp áp lực điều chỉnh khi mà chỉ số DXY mạnh và Fed tăng lãi suất có lẽ là theo tôi thì thị trường vàng sẽ gặp điều chỉnh cho đến hết tuần sau ít nhất là khi Fed họp xong công bố tăng lãi suất xong nó phản ánh hết đầu giá sau đó thị trường vàng mới tiếp tục tăng tiếp tôi thì phải đánh giá cao à, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong cái năm nay tăng rất mạnh đấy thông thường nhé trong những năm thị trường vàng tăng thì thị trường hay trùng vào giữa năm tăng đầu năm sau đó trùng vào giữa năm và tăng mạnh vào cuối năm đặc biệt hay tăng tốc từ cái tầm tháng 8 tháng 9 trở đi do vậy thị trường vàng thường rất là khó khăn ừ, trong cái tháng 5 và tháng 6 đấy là hai tháng mà thị trường vàng thường rất khó khăn trong những năm tăng giá cá nhân tôi thì đánh giá là vàng của chúng ta cậu vàng của chúng ta hiện nay thì có lẽ là nếu xét theo cái sóng ngắn một cái giai đoạn từ nghìn tám đi lên thì sau khi cậu vàng chạm vùng 2070 này có lẽ là đỉnh ngắn hạn hiện nay cậu vàng đang bước vào cái giai đoạn là thoái trào điều chỉnh theo ba bước sóng ABC sóng A thị trường đã đi từ 1 2060 xuống đến 1890 ờ, rồi Sóng B đã từ 1890 phục hồi lên 2000 à, rồi. Có lẽ thị trường sẽ bước vào sóng C từ 2000 điều chỉnh xuống đâu đó quanh vùng 183X trước khi bứt phá để vượt đỉnh, lấy đà bứt phá vượt đỉnh vào tháng 6 à, tháng 7 trở đi. Do đó, với cái view dài là thị trường sẽ hướng đến vùng 184X trong cái từ giờ cho đến giữa tháng 5 thì cá nhân tôi đánh giá là có lẽ xu hướng chính tuần tới của chúng ta lại là canh bán chứ không phải canh mua Đấy. vấn đề là chúng ta sẽ bán ở đâu đấy mới là vấn đề chúng ta quan tâm nhé vì cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là cậu vàng sẽ quay về vùng 3x 3x à, vừa test lại M200 vừa test lại cái chen chen line trước đó mà cậu vàng tích lũy phá qua đấy cậu vàng có lẽ cần test lại đây à, retest xong thì đi lên thì là nó là chuẩn nhất có lẽ là như vậy đây là cái dự kiến của chúng ta nhé còn thực tế cậu vàng đi không thì chúng ta phải chờ thị trường trả lời thôi cá nhân tôi thì đánh giá là cậu vàng hiện nay đang gặp cái kháng cự khá mạnh ở chiều lên thì cái MA 200 trên ờ, H1 và H4 sẽ là cái ờ, kháng cự để cậu vàng có thể lùi bước Do vậy MA200 của H1 thì đang nằm ở 62 MA200 của H4 đang nằm ở 50 Như vậy cái vùng 5X sẽ là vùng chúng ta bán Và qua MA200 của H1 chúng ta sẽ dừng lỗ Như vậy chúng ta sẽ bán ở quanh cái khu vực này 54 đến 58 54 đến 58 chúng ta sẽ bán chúng ta sẽ dừng lỗ qua M200 của H165 Đấy. bán vùng 5458 tức là bán vùng 195x chính xác là 195x có thể cộng trừ Đấy, 5x thôi dừng lỗ 65 chốt lời thì có lẽ ngắn nhất thì chúng ta hướng đến vùng đáy hôm trước là 30 còn tôi thì tôi đánh giá là tuần tới khả năng cậu vàng sẽ test 1900 do vậy chúng ta bán vùng 5x chốt lời 1900 dừng lỗ 65 Đấy, dừng lỗ khoảng 10 giá, ăn chốt lời 50 giá. Đó là chiến lược tuần phù hợp. Mua thì tôi không đánh giá cao ở chiều mua. Nếu có chiến lược mua thì tôi sẽ update sau. Đấy, tuần tới cầu vàng chúng ta chỉ có một chiều giao dịch thôi. Do vậy nó cũng khá là dễ. Chúng ta chỉ canh hồi lên chúng ta bán. Sai dừng lỗ chúng ta tính tiếp sau. Đối với dầu. Dầu thì hiện nay thì đang ra thế sideways đi ngang. Đây Dầu hiện nay ngắn hạn nhé thì dầu đang sideways ở cận trên là vùng 109, cận dưới là vùng 94. À, Như vậy chúng ta chỉ mua bán tại hai vùng này thôi. Lên vùng 109 cộng trừ 0.5 pip thì chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 111 nhé. Còn chốt lời chúng ta hướng về điểm cân bằng 100. Xuống 94 chúng ta mua, chúng ta dừng lỗ 92. 94 cộng trừ 0.5 nhé. Chốt lời hướng về 100. Như vậy dầu tuần tới chúng ta khá dễ là giao dịch thôi. Chúng ta cứ đúng trong cái biên này Bao giờ vượt khỏi cái biên này chúng ta tính sau Đối chứng khoán thì sao Chứng khoán Mỹ nhá Thì nó đã ra chen xuống rồi Tuần tới nếu mà thị trường phục hồi Chúng ta chỉ canh trên bán xuống thôi Do vậy nếu nó test lại cái chen thì chúng ta bán Đây Test lại cái chen ờ, nó vừa phá qua đây Đấy. Chúng ta sẽ dừng lỗ trên MA200 MA200 hiện nay sẽ đóng vai trò là kháng cự như vậy nếu nó test cái gen này men theo gen này nhá tuần tới nhá thì đâu đó nó rơi vào tầm uh, 345 346 nhá đấy khoảng 345 346 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ là 35 à, ờ, còn chốt lời sao chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 33 Tức là nếu chốt lời chúng ta chốt lời 1.500 giá Còn dừng lỗ thì tầm 400 giá Đối với Nasdaq Nasdaq thì cũng tương tự thôi nhưng có lẽ điểm test lại của Nasdaq nó sẽ ngắn hơn đây Nasdaq thì tôi đánh giá là nếu nó test lại được khu vực uh, ờ, 9 này thì đã là đã là điểm bán tốt rồi uh, chốt lời chúng ta vẫn hướng về vùng giá là 13.000 còn dừng lỗ của chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hồ tuần trước 1270 Tựa dừng lỗ 300 giá còn chốt lời tầm 900 giá cũng là một kèo tốt thôi. Còn không biết có lên được hay không. Tôi tôi sợ không lên được bởi vì xu hướng xuống nó đang mạnh. Xu hướng xuống thì nó đang mạnh và nó đang khá rõ nét. Nhưng cũng không biết được. Thị trường thì luôn có cái lý của thị trường. Đấy. Tuần trước thì Nasdaq rất là đẹp luôn. Lên đúng vùng chúng ta canh bán để bán. Nhưng tuần tới thì có lẽ hơi khó đấy. SP500 SP500 chúng ta cũng tương tự như vậy thôi chúng ta sẽ hướng đến test cái kênh giá này chúng ta bán đấy chúng ta nhìn cái kênh chéo này à, hiện nay SP500 đang là 4.271 nếu hồi lên nhá thì đâu đó nó sẽ phục hồi quanh 4.400 4.410 đấy chúng ta sẽ bán ở khu vực này 4.400 đến 4.410 dừng lỗ thì 4.500 ờ, dừng lỗ 100 giá chốt lời thì chúng ta hướng về vùng 4.200 chốt lời 300 giá dừng lỗ 100 giá đó là về chứng khoán còn về các cặp tiền tệ của chúng ta thì đối với cặp euro nhé thì tôi thì tôi đang nhìn thấy euro đang muốn mò đáy thôi nhưng mà điểm bán thì chúng ta không có đâu tôi tôi nghĩ điểm bán không có hoặc khó nếu euro test lại nhé mà chúng ta bán nhé thì chúng ta sẽ bán tại đây nếu nó test lại đỉnh của tuần trước này đây khu vực này Đấy, nếu nó lên test trước thì chúng ta có thể bán và sai chúng ta dừng lỗ à, 1.0920 1.0920 cộng trừ 5 pip à, chúng ta dừng lỗ sẽ là 50 pip điều đó đồng nghĩa với việc là 1.0970 chúng ta sẽ dừng lỗ à, chốt lời chúng ta hướng về 1.0700 tức là chúng ta chỗ dừng lỗ 50 pip chỗ lời 200 pip ngược lại nhé nếu giá xuống đến 1.06 à, 1.0600 1.0620 chúng ta sẽ mua tại khu vực này khi test trên tôi tôi kỳ vọng nó test được về đáy này sau đó nó sẽ bật lên rất là mạnh đấy đây cũng là đáy khá nhiều năm của thị trường khi thị trường test về nó test là test trend hỗ trợ ở đây rồi rất là mạnh tức là 1.0620 1.0600 ờ, chúng ta dừng lỗ là 1.0550 chốt lời thì các bạn chốt lời 1.0900 cho tôi tức là chúng ta chốt lời khoảng 300 pip còn dừng lỗ là tầm 60 pip đó đối với cặp EU đúng cặp GU có lẽ tương tự cặp EU thôi tôi nghĩ cặp GU này sẽ tiếp tục mò đáy và sẽ bật lên mạnh mẽ khi nó mò được đúng cái đáy à không cặp GU này khó đoán hơn đấy nó đã thủng cả cái chen hỗ trợ rồi có lẽ cặp GU này chúng ta không giao dịch nhá nó thủng cái chen hỗ trợ nó không mò đáy không tạo được cái đáy à, tích lũy tốt giống như EU cặp GU này có lẽ chúng ta tranh bán thôi đây cái à, đáy mà nó vừa phá qua đây bây giờ sẽ đóng vai trò là kháng cự đấy nếu giá hồi lên nhé hiện nay giá đang là 1.2838 nếu giá hồi lên 1.3 1.300 chúng ta bán đấy chúng ta dừng lỗ tại đâu đây theo cái uh, à, chen kháng cự phía trên đây chúng ta dừng lỗ 1.3070 nhá 70 pip còn chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip cho tôi 1.2700 đấy đây đối với cặp EU đối với cặp à, USD CAD UK u cạc tuần qua chạm đúng đến vùng mua của chúng ta quay lên 1.24 60 Đấy đúng đến khu vực mua của chúng ta quay lên à, Bạn nào mua rồi thì chúng ta chốt lời thôi Lời thì cũng chốt rồi đúng không ạ Chạy được 200, 250 pip rồi Cặp này tuần tới thì khả năng nó lên tiếp thôi Nhưng mà điểm mua thì tôi lại không nhìn thấy Tôi nghĩ là hiện nay không có điểm mua nữa nếu bạn nào chưa chốt lời chúng ta cầm tiếp chờ nó lên 1.2900 như vậy chốt lời 450 pip. Còn bạn nào chốt rồi thôi. Đối với cặp D trên USD. Cặp này thì đi xuống rồi. Uhm. Cặp này thì đi xuống khá là mạnh. Chúng ta cũng không có điểm vào bán luôn. cắm đây thì có lẽ chúng ta canh bán thôi tuần tới nếu nó phục hồi lên chúng ta bán nhé Rồi. chúng ta bán theo cái chen này và nó cũng là trên H4 này là MA50 cung cắt MA200 giao cắt vàng như vậy chúng ta bán quanh vùng MA200 thôi nếu nó phục hồi lên vừa là test gen vừa test M200 à, 0.7400 chúng ta dừng lỗ đây trên 0.7460 nhé. tức là dừng lỗ 60 pip còn chốt lời thì các bạn chốt lời cho tôi à, 200 pip 7400 thì 7200 nhá Đây. đó là đối với cặp AU đối với cặp uh, à, NZD USD New Zealand trên USD cặp này thôi chúng ta không giao dịch nó cũng đi xuống nhưng mà không không có điểm để giao dịch đâu tôi không nhìn thấy điểm để giao dịch đối với cặp uh, Uzi đối với cặp Uzi nhá đối với cặp Uzi thì uh, chưa nhìn thấy tín hiệu đảo chiều đâu cả Uzi của chúng ta tuần qua vẫn là một tuần tăng giá chưa tín hiệu đảo chiều cặp này thì tạm thời chúng ta phải ngồi ngoài xem thôi chúng ta đợi khi nào có một nến đảo chiều ở ờ, uh, daily đảo chiều thì chúng ta sẽ vào giao dịch chứ hiện nay thì tôi nhìn thấy cặp này là tiến đến vùng quá mua rất là mạnh và nó đang muốn đảo chiều đang tạo đỉnh nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy một nến đảo chiều trên daily nào cả chúng ta cần một cây nến đảo chiều trên daily luôn chúng ta vào giao dịch nhá đối với gặp GBP CP cặp này thì có vẻ chúng ta nhìn thấy đỉnh rồi Đấy. chúng ta nhìn thấy này hôm đó có một con doji chốt hạ này nhưng con doji này thì nó hơi bé cái cụm nến này khó đấy Cặp này có lẽ chúng ta canh nó hồi lên thì chúng ta bán thôi. Đỉnh hôm trước coi như tạo rồi. Nếu bây giờ hồi lên được thì hồi lên đến đâu? Đây. Có lẽ chúng ta sẽ canh nó hồi lên. Nếu cặp uh, đồng bảng trên yên này hồi lên 1.7.5 chúng ta bán nhá. Chúng ta dừng lỗ 1.8.3 hơi cao đấy nhỉ 80 pip nhưng nó đang biến động mạnh bởi vì vùng đỉnh mà nó biến động khá mạnh. 107.5 chúng ta bán dừng lỗ 168.3. Ờ, chốt lời thì có lẽ chúng ta hướng về vùng giá 163. 163. Chúng ta dừng lỗ 80 pip nhưng nếu chốt lời chúng ta cũng chốt lời được hơn 400 pip nó cũng phù hợp thôi. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường vàng à, chứng khoán à, Mỹ, chỉ ở chứng khoán Mỹ, Forex à, tôi xin lưu ý là từ tuần này nhé thì tôi sẽ tách riêng à, bản tin bản tin forex riêng bản tin chứng khoán Việt Nam tôi sẽ làm một uh, video riêng và thị trường coi tôi sẽ làm một video riêng uh, trước đó thì do thời gian tôi khá là eo hẹp có một chút việc riêng thì tôi không có nhiều thời gian lo tôi tổng hợp tất vào một video và riêng coi với lại chứng khoán thì gần như là tôi chỉ phân tích chỉ số chung thôi coi tôi chỉ phân tích BTC chứng khoán thì tôi chỉ phân tích chỉ số VN Index và VN30 30 e do đó có lẽ là với quý đầu tư cũng nhiều quý đầu tư sẽ không theo sát được à, từ tuần này trở đi thì tôi sẽ tách riêng ba bản tin bản tin thị trường ờ, forex riêng bản tin thị trường coi thì tôi sẽ phân tích tập trung vào nhóm coi top 10 coi top và bên cạnh đó có thể một số coi mà đang có hot trend uhm, trong top 50 thôi nhé còn ngoài top 50 tôi sẽ không xét đâu đấy uhm, còn đối với chỉ số chứng khoán ờ, Việt Nam thì tôi sẽ phân tích hai chỉ số chứng khoán chính là VN Index, VN 30. Bên cạnh đó tôi sẽ tập trung vào ờ, nhóm 30 ờ, mã cổ phiếu ờ, trong nhóm VN 30 và một số cổ phiếu đầu ngành của một số nhóm nếu đang tức là đang sôi động trên thị trường. Đấy, ví dụ như là những nhóm được hưởng lợi chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ nó đang có mấy nhóm được hưởng lợi, ví dụ như nhóm thủy sản hoặc là nhóm uh, uh giật may kiểu như vậy tức là tùy thời điểm thì sẽ có những nhóm nhưng mà tôi sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm VN 30 thôi 30 cổ phiếu lớn nhất trên thị trường trong nhóm ờ, VN 30 đó đó là tôi ờ, lưu ý quý vị như vậy do vậy thì từ tuần này thì những quý vị nào mà giao dịch chứng khoán thì chúng ta sẽ có video riêng cũng như thị trường coi thì cũng sẽ có video riêng trước kia tôi vẫn có 3 video riêng nhưng mà có một thời gian là tôi ờ, có việc riêng khá bận không thu xếp được nhiều thời gian nên tôi hay phân tích tổng hợp thì tôi cắt xén ở bên thị trường ờ, tiền điện tử và thị trường ờ, chứng khoán Việt Nam còn ờ, từ giờ thì tôi sẽ trả lại Ok đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường Forex tuần từ ngày 25 đến ngày 29 đây là tuần cuối cùng của tháng 4 rồi và có lẽ là tâm điểm sẽ chờ đợi tuần đầu tháng 5 tuần tới thì thị trường nhiều khả năng sẽ biến động theo kỹ thuật khá là yên ả thì chúc quý đầu tư sẽ có một tuần giao dịch là thành công